đời người sẽ gặp qua biết bao nhiêu sinh mệnh đừng ép bản thân phải sống trong ánh nhìn của người khác chỉ cần một trái tim thuần khiết bạn sẽ chẳng bao giờ phải xung nịnh bất cứ ai không hiểu bạn